Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất võ trường toàn, diện tích 100m2, mặt tiền 6,2m, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây, đường hẻm ô tô 3m, giá 3,2 tỷ. Đất công chúa Ngọc Hân, diện tích 92m2, ngang 5m, cách đường chính 30m, sổ nông nghiệp phân quyền hướng Đông Nam, lối đi chung 3,5m, giá 1 tỷ. Đất Lâm Văn Thạnh, diện tích 1.650m2, hướng Đông, đất hai mặt tiền, đường trên 6m, đường dưới 8m, thế đất, lưng tựa đồi, chân giáp hồ, xung quanh có nhà lồng, giá 12 triệu một mét vuông. Nhà mặt tiền Nguyễn Đình Quân, diện tích 90m2, 5 x 18m, hướng Nam, đường ô tô, nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, mua bán vi bằng, giá 2,45 tỷ. Nhà mặt tiền Trần Nhật Duật, diện tích 87,8m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông, đường ô tô, nhà một trệt, 2 lầu, một áp mái, có 8 phòng ngủ. Giá 13 tỷ. Đất phòng Lâm Viên, diện tích 250,8 m2, ngang 12 m, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, giá 8,8 tỷ. đất hai mặt tiền hẻm trạng trình, diện tích 260m2. Sổ chung nông nghiệp có thể lên đất xây dựng 100%, hướng đông và tây, đường ô tô 4m, giá 5,7 tỷ. Nhà Đa Minh, diện tích 115m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, nhà cấp 4 có 3 phòng ngủ. Giá 4,7 tỷ. Đất Nguyễn An Ninh, diện tích 526 m2, có 248 m2 xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô, giá 11 tỷ.